Xin chào các bạn, ở video lần trước mình đã giới thiệu cho các bạn một số mẫu top 2 trong 1 xoay gập 360 độ đang hot nhất trên thị trường hiện nay. Và video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một số mẫu top 2 trong 1 xoay gập 360 độ khác giá tầm tiền khoảng 15 triệu phù hợp các bạn học sinh sinh viên hay các bạn làm công việc văn phòng. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video nhé. Chiếc laptop đầu tiên mình muốn giới thiệu các bạn đó là chiếc HP ProBook X360 11 inch. Một chiếc laptop xoay gập cực kỳ mỏng gọn nhẹ nhàng, tính di động cao, rất phù hợp với các bạn học sinh sinh viên hay các bạn làm công việc văn phòng hay phải di chuyển nhiều. HP ProBook X360 có độ bền cực cao, nó đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn quân sự 810G của Mỹ. Máy trang bị mặt kính cảm ứng Gorilla Glass 4 cho khả năng chống xước tốt Phần vỏ bên ngoài được bo các đường viền bằng cao su, giảm thiệt hại khi va đập. Bàn phím chống tràn cũng giúp chúng ta tự tin hơn khi sử dụng sản phẩm này. Với khả năng xoay gập 360 độ, chiếc laptop này sẽ giúp chúng ta thực hiện các công việc ở nhiều tư thế làm việc khác nhau. Nó rất linh hoạt ở mọi hoạt động. Với màn hình cảm ứng kích thước 11,6 inch, đủ để các bạn thực hiện các tác vụ văn phòng. Các cử chỉ đa điểm cho phản hồi tốt, một điểm mà mình đánh giá rất cao ở chiếc laptop này. Máy được trang bị đầy đủ cổng kết nối, cho phép kết nối với tất cả các thiết bị phổ thông hiện tại với USB Type-C, 2 USB 3.1, một cổng kết nối HDMI và một cổng kết nối mạng LAN cùng với một khe đọc thẻ nhớ. Với tầm tiền khoảng 10 triệu đồng, các bạn có thể sở hữu cho mình một chiếc laptop xoay gập 360 độ, cực kỳ gọn nhẹ, di chuyển thuận tiện. Với cấu hình chip Intel Core i5 thế hệ thứ 7, RAM 8 ổ SSD 128GB, phù hợp các bạn làm công việc văn phòng hay các bạn học sinh sinh viên. Thời lượng pin của máy có thể dụng trong vòng khoảng 6 tiếng đồng hồ liên tục. Chiếc máy tiếp theo mà mình giới thiệu tới các bạn đó là chiếc Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 1. Một sự kết hợp hảo giữa dòng máy Yoga và dòng máy X1 Carbon của ThinkPad. Vì là dòng máy xoay gập 360 độ nên các bạn có thể làm việc với nó ở nhiều tư thế khác nhau. Đây là chiếc máy cực kỳ bền bỉ, siêu mỏng và siêu nhẹ, giống dòng X1 Carbon Tích bột Yoga Gen 1 có cân nặng chỉ vào khoảng 1,3 kg. Bồn phím của chiếc máy này được thiết kế khá là hay. Nó có thể tự động thụt vào khi các bạn xoay gập 360 độ, sử dụng nó giống như chiếc tóc LED. Việc này giúp cho các bạn không bị chạm nhầm vào phím khi đang sử dụng hay là di chuyển. Nó tác dụng chống trượt tốt hơn. Với màn hình OLED 14 inch, độ phân giải 2K và giải màu rộng đạt tới 95% sLDB và 70% Aerobox LDB và độ tương phản cao. Nó cho phép hiển thị hình ảnh vô cùng sống động và chân thực. Màn hình cảm ứng mượt mà, hỗ trợ đa điểm 10 ngón tay. Cùng với bút cảm ứng, nó cho phép khả năng sáng tạo vô cùng tuyệt vời. X1 Yoga Gen 1 được trang bị đầy đủ các cổng kết nối khi có sạc, cổng OnLink, cổng Mini DisplayPort, cổng USB 3.0 ở bên phía cạnh trái. Bên phía cạnh phải là bút, nút nguồn, âm lượng và cổng kết nối tai nghe 3.5, hai cổng USB 3.0 và HDMI. Phía sau là khe cắm sim, khe cắm thẻ nhớ micro SD. Với tầm tiền khoảng 15 triệu, các bạn có thể sửa cho mình một chiếc laptop xoay gập 360 độ, có độ bền cao, siêu mỏng, siêu nhẹ, sử dụng chip Core i thế thứ 6, bộ nhớ RAM có thể nâng cấp tối đa lên 16 GB. Nó đã xử lý tốt các tác vụ văn phòng, chỉnh sửa ảnh, phần mềm 2D hay chỉnh sửa video ngắn. Thời lượng pin sử dụng tối đa lên đến khoảng 8 tiếng đồng hồ. Chiếc máy tiếp theo mà mình giới thiệu các bạn đó là chiếc Dell Latitude 3390 một dòng sản phẩm giá rẻ của dòng Latitude hướng đến người dùng là các bạn học sinh sinh viên hay các bạn làm công việc văn phòng. Dell Latitude 3390 được ra mắt vào năm 2018 khi trang bị chip Intel Core i thế hệ thứ 8 hứa hẹn đem đến hiệu năng tuyệt vời khi số nhân đã được nâng cấp lên 4 cho hiệu năng đa nhiệm của máy tốt hơn. Máy có thể chọn cả SSD và HDD trong ta cân bằng giữa tốc độ và khả năng lưu trữ. Máy khả năng xoay gập 360 độ cùng màn hình cảm ứng cho chúng ta làm nhiều hơn với laptop thông thường. Màn hình của máy có độ phân giải Full HD với thước màn hình 13,3 inch cho trải nghiệm ở mức khá. Các cử chỉ vuốt, chạm, phản hồi cực kỳ tốt. Máy được trang bị khá đầy đủ các cổng kết nối. Ở phía bên trái chúng ta có cổng sạc USB-C, HDMI, USB 3.0 và chân cắm tai nghe. Bên phía cạnh phải chúng ta có nút nguồn, âm lượng, cái cắm thẻ nhớ SD và cổng kết nối USB 2.0 Máy cân nặng khoảng 1,5 kg và mức giá trên thị trường đang có giá khoảng 15 triệu đồng. Trên đây là ba mẫu laptop xoay gập 360 độ, có độ bền cao, cấu hình tốt, phù hợp các bạn học sinh sinh viên, các bạn làm công việc văn phòng với tầm tiền vào khoảng 15 triệu trở xuống. Hy vọng video ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức để lựa chọn những chiếc máy phù hợp với công việc và túi tiền của mình. Video ngày hôm nay của mình xin phép được tạm dừng đây. Xin thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.